mồi căng quá bọn nó sợ anh em ạ đây là mồi của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha anh em mồi này mà con yếu thì chỉ có vỡ mất thôi mùi của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha anh em Dạo này rất là nhiều thằng à, ăn cắp video của mình Nên là phải nói thế để bọn nó ăn cắp thì cũng coi như là video của mình thôi sợ chạy mất dép rồi